Vâng, xin chào anh em à, ờ, Ở buổi livestream hôm nay T Casino xin uh, được phép Đấy, à, giới thiệu cho anh em đến anh em đây là hai con ví đổi bài của Nhật nhé anh em đấy, ví đổi bài Nhật chống ồn đấy, tuyệt đối 100 phần trăm cháo đổi bài nhanh motor ổn định đấy thì à, hiện nay à, kho của T Casino chỉ còn sót lại hai con ví đổi bài này thôi thì anh em hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh đấy, và đặt mua con ví này thì chúng tôi sẽ khuyến mại cho anh em nhé đấy, sập sàn con ví này thì uh, giá sale của nó thì rất là tuyệt vời Đấy, anh em comment trực tiếp xuống phía bên dưới để à, tôi báo giá hoặc là anh em có thể điện trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 9 Đấy, tôi sẽ báo giá sale cho anh em thì uh, nó chỉ còn có hai con thôi nên uh, anh em hãy nhanh tay đặt hàng thì uh, đấy sale cho những anh em nào mà đăng ký khuyến mại đấy uh, giảm giá đấy, giảm giá cho anh em ừ. anh em hãy nhanh tay đấy, mình sẽ thanh lý nốt hai con ví này nhé giá thanh lý thì à, anh em à, hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình đấy, 0844 1749 thì à, đấy, ví đổi bài Nhật thì rất là tuyệt vời rồi đấy, anh em nào mà chơi các bộ môn à, bài bịp như là liêng ba cây và bài cào chơi ví đổi bài thì không có gì để nói nữa không còn gì tuyệt vời hơn thì à, à, mình sẽ test nhanh cho anh em xem trên cái video này để cho anh em nhìn thấy cái chất lượng của hai con ví này nó như thế nào Đấy. Ờ, hai con ví nhật này như thế nào nhé đấy cháo đổi bài khả năng cháo đổi bài thì tuyệt vời luôn không có gì để chê trách với nó cả đấy. còn chơi các bộ môn như là liêng ba cây thì à, mình cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em luôn đấy anh em nào mà chưa biết chơi mà muốn mua con ví này thì à, cũng có thể uh, <clears throat> xem luôn qua video này đấy. Ờ, nhưng mà anh em hãy nhanh tay lên nhé chỉ còn đúng hai con thôi đấy. ví bán về rất là bán rất là hot nhé 6 này tự động hút luôn hai này đấy. rất nhanh và êm đấy, anh em nhìn này mình chỉ cần thao tác nhỏ đưa lại miệng ví anh em thấy chưa đấy. khi đi chơi có thể là với con 6 này bài của anh em điểm thấp nhưng mà với con hai này đấy. anh em sẽ là một bài điểm cao thì anh em ờ, thấy có tiện lợi không ạ đấy. chỉ cần cháo đổi này nút nhà bài này đấy nhà bài đó, anh em thấy chưa đây với con ví này cũng vậy thôi à, con ví nào của Nhật nó cũng sẽ đổi rất là tuyệt vời Đấy, Q này Đấy, anh em nhỉ Q nhé G nhé Đấy, cháo đổi rất là nhanh Đấy, anh em thấy chưa chỉ cần anh em đưa vào khe đổi bài của nó là nó sẽ cháo đổi giúp anh em rất là tiện lợi luôn à, gì này Q này Đấy, anh em thấy không ạ Đấy, rất nhanh và êm ừ, thì à, anh em hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh để được nhận cái giá thành lý hợp lý nhé còn uh, khi chơi thì anh em sẽ kết hợp như thế này để chơi cho nó hợp lý đây này mình sẽ ví dụ anh em sẽ phải hao được một lá bài và uh, à, bài anh em mà nhận được một cái bài điểm thấp thì anh em sẽ hao vào mình thì lựa chọn hao thì mình sẽ lựa chọn những cái ván đầu tiên hoặc là cái ván à, nào mà người ta không chú ý thì anh em sẽ hao một cái lá bài vào trong ví cách hao cũng rất là đơn giản thôi và anh em như thế này này anh em ví dụ đây tôi ví dụ cho anh em nhé bài anh em như thế này đúng không ạ điểm rất thấp thì anh em sẽ hao một lá ad này vào trong ví để uh, um, anh em có sẽ các ván sau anh em sẽ có lái để trao đổi đúng không ạ thì uh, anh em nhớ cho tôi một cái vấn đề đó là ví mình mang đến hoàn toàn là một cái ví xanh chín không hề có gì đấy motor được làm mà kín đáo bên trong rồi đấy anh em ví được làm hoàn toàn kín đáo nhé đấy dây sạc này anh em nhét vào trong đấy sạc đầy pin thì anh em có thể đảm bảo cho anh em là anh em chơi vài ngày cũng không hết pin đấy hao này để hơi treo chéo lá này check hình chữ V này đấy, anh em nhìn check hình chữ V đấy, hơi chéo thế này thôi miệng miệng nó ở đâu miệng ở đâu thì anh em sẽ uh, đấy miệng chéo đổi bài ở đâu anh em sẽ đưa vào đấy, anh em nhìn cho tôi này miệng chéo đổi bài hả? em đưa vào tay để hơi chéo chéo chỉ cần đưa đúng miệng cái là anh em sẽ đổi được cháo được sẽ được hao được một cái lá át để vào trong ví rồi bài này thì anh em sẽ úp bài luôn đúng không ạ để các ván tiếp theo ấy, anh em sẽ tùy bài của mình bài của mình mà đổi với con át thích hợp thì mình sẽ cháo đổi nhá còn không thích hợp thì coi như anh em bỏ qua chơi liêng này nhiều khi người ta chỉ ăn nhau một ván thôi đấy một ván quyết định thì anh em sẽ là người chiến thắng đây chẳng hạn như cái ván này đấy. bài anh em nhận được thế này cho tôi đấy mình sẽ đánh ván quyết định nhé đấy thấy chưa đấy ba áp đổi cho anh em xem này bài ban đầu này đấy sau khi đổi này đấy. nhìn con ví này nhé làm chậm cho anh em nhìn nhé anh em mua ví về thì tập luyện cho tôi anh em nhớ là phải tập luyện nhé khoảng 15 20 phút à, đến một tiếng đấy tùy anh em tay anh em nhanh thì anh em tập luyện ngắn còn tay anh em mà chưa quen thì anh em cứ tập luyện thuần thục rồi sẽ mang đi chơi thì nó mới thể đem lại được hiệu quả được Đấy, anh em nhìn này ba át Đấy. ba át như thế này đánh rất là hiệu quả luôn đấy, ba át này thì ván này quyết định rồi còn gì nữa vét tiền cả làng rồi thì đấy còn chi tiết cụ thể hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào hotline trên màn hình 0844 17 từ quý 9 đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em thì cũng à, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ à, T Casino nhé Xin chào anh em